hỏi cách lúc đầu đi giày của mẹ cu này cu này thì chắc thua rồi quá mới lớp 1 à mới vô năm nay thôi vậy là chỉ là dòng hình thôi đi hút ốc đây mấy con à mấy con này nó sẽ ngon hơn là phải không ốc đắng à mấy con này là bán có giá hơn nè dạ, ừ. ốc đắng ừ, à đây <laughs> nhảy đi ừ ừ ừ ừ, ừ. ừ. à nhảy quá giờ cái gì mà không cực khổ mà có không con ha cực đó mới có này ốc đắng nè à, ừ. không biết gao này kêu gao gì không gao gì mà lên bền hết trơn rồi ừ. ồ nằm sát đây cũng có luôn ừ đó đấy không bỏ gì cái này vậy nè, nè con quá trời con biết thôi trên ruộng á nó Ôi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 chặt đi bà đây ủa đây con xin gắn cái mít vô đây cho bạn cái nha rồi ủa cái này chặt để chi ờ, bà tư chặt đó rồi có ai nó muốn chia Qua bán lại cho anh ta không à chia là củi vậy hả à, dạ là rồi mình mưa vậy nó ướt sao ướt người ta cặn xài người ta đem về người ta phơi gáo gáo người ta trụng à. được thôi con trụng với than đá bao nhiêu vậy nếu mà bao nhiêu vậy là nhiêu tiền một thước á bán thước hả ờ bốn gốc gì đó 500 à bốn gốc gì đó thước bốn gốc gì đó con thước bốn gốc là sao ta nè bà chỉ con nè là vậy hả nè đây nè thước nè rồi cầm cái cây này lỡ gì à. đó làm thước bốn góc gì đó ngã ngã à. đi không sao đâu. à là tính luôn nguyên chùm vậy đó hả ừ à là là bà, bà chất đầy tới đây nè đây nè à. rồi tới cái, tới cái chỗ này không tới đó đâu à, chỗ này đây à. là một ừ. thước rồi xong rồi từ đó mình chất dài tới đây nữa ừ mót mót gì đó người ta là bốn bốn cái là như bốn cái như vậy bán được 500 ngàn không một cái vậy 500 ồ một cái vậy 500 ngàn ừ. cũng uh, nhiều cái này à. à. con biết không một thước thành hai thước rồi bởi vì nó dài ờ. còn người ta anh đã bán hả con cái này anh ta chặt cục ờ. vậy đó một thành hai á con dạ rồi lộ này người ta làm đó rồi người ta cho gắn ginh gắn kéo đi dạ dạ đó này bà chặt còn lâu không còn một ngày chặt được một chút một chút à chút vậy đó hả dạ vậy để để nó đi con vô, vô ờ, thăm ờ, bà mấy bé chút xíu dạ đây hả dạ. rồi chào, mấy chào con. chú đây con để xuống đứng vậy ôm tay chào chú minh ôm tay ừ. chào chú mắc thở vậy đi lẹ lên ngoan nha đứng ôm tay ờ. đứng đi đứng chào trời con. đó dạ. đây uh, ờ, đó. Dạ. chú uh, có mạnh thường quân gửi uh, bánh trung thu bánh bía bánh bía này mua của ông hào luôn nè <laughs> đây bánh bía với uh, bánh trung thu với bốn cái bánh bía ừ, dạ cảm ơn chú có gì à, bữa nay à, ngay trung thu luôn á dạ bữa nay đúng luôn á đúng là trung thu luôn á bà lấy bà cúng giùm con nha à dạ ngồi đi con dạ khoanh tay đi khoanh tay đứng Ôi gần ơi, vũ đang đây. học hay gì á đang học đó tiếng việt tập 2 dạ này ừ. tập 1 tiếng việt tập 2 tập 1 à nè người này mấy... học chung hả học kia nhỏ hai đứa lớp 2 học chung còn thằng này lớp à, 1 lớp 1 tiếng việt à. lớp 1 dạ. ờ, tập 1 dạ, à, đó bữa nay uh, thứ bảy nha cô chú anh chị bởi vì mấy bé không có đi học à, học bài tiếp học đi mấy con ủa rồi bữa nay là bà, bà có đi ờ, mò cua ốc chưa chưa chưa ha Đó, mới bây giờ rảnh không rảnh không bây giờ mình rảnh đi, rảnh đi. con đi giờ mấy bà cháu mình đi coi đi, thử đi. coi bà mò chỗ ừ, nào đây con biết trái này trái gì không cái gì bình bát ừ mùa này ngọt lắm con đã à. bẻ được nắm ra muống đó à, rồi thấy bẻ luôn tính chút nữa xào rồi món này bữa nay xào ăn cơm dạ với uh, chút thịt kho ờ. rồi nồi bên kia thì thuốc của bà hốt nấu uống Ồ, thuốc thuốc là nấu uống là nhức mỏi á dạ. mới Đọc đi con. Rồi Đọc đây con bà, bà, bà cúng đây. xong rồi uh, bà cho mấy con dùng dạ à. Để... đây là bộ đồ nghề á hả <laughs> tại bò được nhiều cái mình để vô bọc à. rồi mình thách đây hào đi Không đi đi luôn hào ơi đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, thường mưa nó mới có nhiều ha, ha dạ. bà tư ừ, hay là nắng mưa nắng nó à, là ờ. ờ, dạ mình đi mòn theo cái con ờ, con đê sau nhà ta vậy hả đê wow coi chừng uh, liêm ồ theo vậy nè nè nó nổi một cặp cặp nè con tức là mình phải lội xuống luôn hả lội á mình xuống kênh là lội cái này là cái đìa à còn thêm mắm mới hốt được con hay vậy cặp rồi nè vậy được cặp rồi đó hả à, hả nó lên vậy đó ha mà mình đi đi chỗ cái kênh đó ông, ông nè hả nè đó sao rồi hốt lẻ vậy <laughs> sao mà thấy quen rồi nó đu lên vậy đó à đó kệ đó con con rồi phải không nè đây nè con con đó đúng không đó à. đây nè Ồ. Đó, con thấy không? Đây nè, là cái mương này nè, nó trống. Ồ. Nó ra chỗ đi chỗ đó có cái kênh xuống đó. Ốc à, ốc bù vàng hả bà? Dạ. Nè con thấy không? Nó đu đen hết nè. Ồ, đâu? Từ nè. Khoan, để từ từ. Đó, con thấy không? Nó đu đen hết đó thấy không? À. Đó, thấy chưa? Đó, đầy đó con thấy không? giờ bà bắt ha à? dạ dạ bà xuống nè, bắt. cái bình bát nè à. à hàng kia ủa là mình lội xuống luôn dạ lội xuống bắt nè sâu không sâu không bà không đâu đìa cạn nè con sâu không nè ừ đây con hút chung với bà chưa? ờ đó anh thấy không đó. đây hai bà cháu mình hút đây đi hút ốc đây mấy con à. à mấy con này nó sẽ ngon hơn là phải không ốc đắng à mấy con này là bán có giá hơn nè ừ ốc đắng à, nè à đây thấy không nó đu vậy đó mình xuống Ủa, bắt nó vậy đó rồi sao mình biết cái nào ốc bu cái này nè còn nhìn, cái này nhìn, ốc cái đâu nè. cái mu nó hả bà quên nhìn cái gì <laughs> nhìn nè à, cái màu vàng này hả ừ à đây là ốc bu hả dạ ốc bu thì nó nó mắc hơn rẻ, rẻ hả? hơn đây nè theo kênh này đi Ủa, lên nữa rồi đó mới bắt được có hai con mà hốt hết trơn rồi dân chuyên nghiệp hay gì á cặp giùm anh hay hào ừ, cầm cầm con, con đó chuyên nghiệp ơi ờ hàng chi phải rồi <clears throat> bắt dài dài đây ừ. đây cái bắt ra uh, lâu lắm rồi chứ ngày bắt cũng đâu được uh... không có bao nhiêu đâu con ơi lúc này có có ờ, gớt hột mưa á có hột mới dạ. gớt hột mưa á đẹp dạ, phải không Ý, <laughs> đó Nhạc. Dạ. cái này sâu <laughs> đi đen con nè à cái này ốc ở này là gì phải ốc hương vậy con này chết rồi cái nào cái đó khẽ rồi ốc đó chết rồi ha dạ ký gì bắt xong là bán ờ, có 10 ngàn ừ sao bà không lượt ra bà cái nào ốc bu thì bán rẻ còn cái nào à? nhưng mà đâu có được nhiều đâu bán lội qua nha ủa phải lội qua luôn đi đẳng chết cha ô trọng vô trọng nó còn sâu dữ lắm vậy mà sao thằng liêm nó lội qua ta <laughs> phóng qua được không ta phóng đi có sao quan trọng là tắt camera phóng quay ờ cũng có thể đi nè con thấy không dạ đó đây nãy con bắt được con nè đẩy vô ừ để, để tao phóng qua trước cho nhảy đi ừ ừ ừ ừ, ừ. hào ừ. nhảy quá nhảy được không hào ở đây chỗ này nó, để bà lên mà, mà không sao được con bà lên được mà quen cái nghề quen rồi ha cái nghề hả <laughs> dạ bảy mươi mấy tuổi đó cô chú anh chị là phải đi bắt ốc rồi vậy đó để nuôi ờ, ba bé ba đứa cháu đó anh tắt camera cái gì ờ tắt cái đi à dạ <laughs> thằng kia nữa chân dài mà lo gì <laughs> ừ. Đây. chị nè con ơi dạ dạ Ê. thì uh, hôm trước uh, cô chú anh chị phước uh, có nói là tính uh, sửa nhà lại cho bà tuy nhiên uh, cái chỗ nhà của bà cái đó là cái gì đó cái hố bơm hay là cái hầm bơm hồi xưa đó bởi vậy uh, bên ờ, khu vực địa phương ờ, như bà đi xin đó, họ nói phải làm giấy rồi phải ờ, đợi ở trên cấp đồ này nọ nữa đợi thời gian rất là lâu cũng vài tháng bởi vì chắc có lẽ là mình tạm thời là chút nữa Phước sẽ gửi hỗ trợ cho mấy bà cháu còn nữa tới đó nếu mình có duyên tiếp khi mà xin được á, thì mình sẽ tính tiếp có chừng uh, Liêm chừng ba cái cái da che á con đi đây mà. bà đi phải bà mang dớ, à. không mang dớ không dám đâu chết rồi thầy thúi rồi lại lại kịp bà nè đây bự bự lắm nè đâu? con nè bà, uh, bà nhóc hốc, luôn nè bà hốc lẹ quá <laughs> đây nè đây nè con thấy không đó nè. đây quay bà xuống đây nè ừ. đây bà hóng ra đây dạ. con ginh này nè <laughs> nè thấy không nó đu lên vậy thấy ham luôn nè Ồ, thấy ham luôn ha ừ cục kia nó mà con ơi được giấc sáng à à đây đây đây giấc chiều không có trời. đâu Ồ. giấc Ồ. chiều nó ấy hết rồi ui trời ơi lội xuống tới giữa mình vậy luôn hả bà ừ đó ôi ôi con thấy không giờ cái gì mà không cực khổ mà có không con ha cực đó mới có này ốc đắng nè à, đắng ừ. con biết gao này kêu gao gì không gao gì bà tiếng uh, dân tộc kêu mình điên á như nó ăn như gao đắng gì đó dạ là bà đi dạ. cặp mấy cái ờ, mương vậy hay là tới ờ, sâu ở trong đó, đó luôn hả chỗ mình bát đó cái sông Trời đó con còn ra ngoài tới sông bự ngoài nữa đó hả sông này vừa vừa hả trời ơi chứ không có bự nữa đây ôi lên bền hết trơn nè ừ. ồ nằm sát đây cũng có luôn <laughs> ừ đó đấy không bỏ gì cái này vậy nè, nè con quá trời nè không biết ở trên ruộng á nó Ôi. không sao để đây anh cầm máy cho nó hụt giò rồi dễ <laughs> rồi giò Đấy, <laughs> kéo, hai kéo, kéo, kéo, nó lên nó nặng quá dưới cái giò lại bà mò cho bà kéo cho không bà, bà, bà mò với con, con dép con dưới á ừ ừ mà rồi, rồi, rồi, con hãy là dép con thấy rồi thấy rồi coi rồi ướp tới háng luôn đó hả sắp rồi anh chưa mới tới lắm <laughs> vui không nè rau thấy không rau muống nè <laughs> thấy vui vậy chứ ờ, tính ra cực lắm cô chú anh chị có 10 ngàn á bởi vậy ờ, chẳng hạn như khi mà mình mua ốc đồ ở ngoài chợ đồ nhiều khi người ta bán mấy chục ngàn dạ, dạ. <laughs> đừng trả giá đi mò cực lắm ốc đắng lại hiếm nữa chứ ờ. cái này có cái đường nước ra vô nhiều lắm ở đây là ruộng của người ta quá hả bà tư ruộng đó cái này hồi đó người ta trồng ờ, trồng cỏ cho ờ, cho bò ăn đó bây giờ người ta làm ruộng lại rồi đó con dạ dạ này đó Ê, bây giờ mình đi xong nè dạ đi xong cây mấy con lội chơi đó cái sông đó con thấy không Lượng cái bò xa. cao đó cái đó người ta ờ. trồng đậu phộng đó dạ dạ đó, đây bảy mươi mấy tuổi mà ngày nào ờ, cũng phải đi ờ, đi mò vậy giờ 74 mà phải không bà Tư 72 con 72 hả à. Ủa cái này đây là người ta chuẩn bị làm gì vậy bà Tư xả lúa một à, là người ta xả lúa hai rồi. là người ta xả cỏ cho dạ. bò ăn con ừ. coi nó đu ăn buông súng đầy nè tại do ngoài nó sâu quá mình không có ra hả bà đây hả dạ cản hả cản hả ừ à. mà ờ. đi anh ta mình không dám xuống à, hư sợ hư ờ, ờ, bung súng ta hả con dạ nằm ăn cũng mình này nọ mình sợ hư của người ta thôi dạ dạ rồi mình đừng để cho anh ta nói nãy giờ mình bắt về là được nhiêu người ta chắc chưa, cũng nửa chưa, ký quá chưa được ký đâu con chưa ơi được ký hả cực khổ lắm <laughs> thằng hào nó hứa nó ngứa tài <laughs> cực khổ lắm <laughs> giờ chỗ này bà xuống ha dạ dạ không có sâu đâu con cạn à à giống như mình cũng quen ở đây rồi đúng không ờ à, à, quen rồi đó nè nó đu uh, trên nè thấy không nó ăn uh, rau muống á yeah. Dạ đó ờ. thấy không nó đu dính ăn ra muống nè con ừ, thấy không xuống lại à, muốn xuống với bà xuống lại con sâu quá <laughs> xuống nè, hết nè đây nè bắt đây nè bắt mé bên đây nè liêm bên đây có nè liêm bà cho con bắt bì rồi đó bà bắt chính giữa nè bên bìa bên đây nhóc chân nè coi chừng nữa nha mày lọt xuống nữa à. <laughs> nè con thấy chưa đây nè liêm kế đó con ờ. wow coi chừng nghe lem cái chưa đó ủa cái này ốc nó cũng có nhiều loại không bà ốc lát nữa phải không ốc lát ốc lát là ốc đắng đó con à ờ, ốc, ốc lát là ốc đắng đó hả? Dạ Ốc lát á Nhiều người kêu ốc lát Người kia kêu ốc đắng là cái này nè Dạ dạ ôi cái này ngào lần đầu tiên mới ra đó nha <laughs> ờ, nó đây bữa nay nó mới thấy luôn ừ. không nó chỉ biết thôi mới đi đó và tư bán thì nó thấy là bán gì thôi nó không biết bắt ở đâu nữa đó bữa nay nó mới thấy đó nha tại đây nè lát chụp <laughs> xuống thơm mò gì nắng vậy liêm cái gì trời ơi trời giờ này mày ngồi đứng nó mày dụ con đó biết tới chừng nào <laughs> sắp tới rồi hả ấy, ừ Ồ, được nhiều đó, đó ha ừ. có thu hoạch có thu hoạch đây là một uh, cái trải nghiệm trải nghiệm thực tế để uh, biết bà hàng ngày bắt như thế nào <laughs> quá trời nè mấy con ơi nó nổi đu nè bắt như vậy để về ờ, lo lo cho bà bé không chồng con biết cái này ăn như làm gì ngon không xào xả ớt ngon lắm con nhưng mà mình phải uh, luộc luộc xong rồi mình uh, luộc rồi mình nát hết. nát cái đít nó bỏ wow. lấy cái này cái... mà phải chỉ con à. mà có cái quần uh, uh, phải đem cái quần xuống là con ban xuống dưới với bà rồi <laughs> ừ. để hồi nữa không ướt quần không có đi về luôn à mà cái này đi dọc đường về đường xa nữa nó ngứa chắc chết ờ. ở đây không ngứa đâu con sợ thịt con á gì đó bà xuống quen rồi không có ngứa rồi bà thì sợ con biết gì không mang ờ, dớ không sợ có mấy con ốc mà nó chết rồi mình dò mình đạp lên đó à dạ bẻ ghét tới gà muốn lên không nổi rồi <laughs> rau muống này con biết không rau muống trong ruộng trong đìa vậy người ta bỏ ra ai bẻ bẻ đó con à, chứ nếu mà của người ta mà người ta, nuôi, đâu. người ta nuôi trồng là mình chèo vậy là bị à vậy là người ta ta bắt chết không ta cái này đó. Ờ, con biết không nó mập cái địa này hồi đó người ta dạ. Ờ, trồng cải trồng đồ đó à. rồi bây giờ người ta làm vậy đó người ta để cái không có lắp được nãy giờ bộn rồi đó nghe con nghe dạ bộn rồi phải không bữa nay là có thu hoạch rồi phải không Đây. đó bữa nay là chắc giống như con có con, con, con đi hay gì có thu hoạch rồi rồi tới đây là thấy rồi đó cái này á cái này á mình không có xuống vốn á con ơi xuống có sức không à dạ đúng rồi mình không có vốn xuống vậy mà mấy người đi làm hồ á khoái lắm chú Nhật về à, biết chị biết ông mua về à, với lại xị rượu xị rượu cái nấu con biết hấp gì không hấp xả dạ đồ đó mấy người người ta có gan á rồi mấy đứa cháu này có khi nó kêu à, luộc đi rồi xào xả ớt cho nó ăn ra ngoại ơi ngon lắm nó có gan nó ăn được liền mà mà đâu có gan có gì đâu cái này mùa nắng nó nhiều hơn hay là mùa mưa nó nhiều mùa hơn mưa, bà tư mùa chiều á chiều với dách khá nó sớm sớm con ơi à là nó lên nắng là nó nó lặn hết rồi dạ nắng nó không có lên mà mưa dầm á ố dạ. nó nổi lấy gỗ múc luôn nè lặt rau luôn thấy non non nè lặt đây con mấy con hồi, muốn ăn gì hồi nữa về xào luôn về xào ăn nè non eo luôn nè con thấy không ừ này rau muống dưới nước hả ta này rau muống đồng rau muống đồng còn rau muống ở trên bờ là là rau muống trồng rau muống trồng hả khác ừ. nữa phải không hai, ừ. hai loại nhưng rau mà cái dưới nước thì nó ngon con... hơn hả hay là cái nào ngon hơn bà cái này ngon hơn con này ơi ngon hơn ha ừ cái này nói nó không có thâm không có thuốc à. cái này luôn cái này luôn ừ. cái này luôn đó nó đủ thứ hết á rau muống này à là sáng là thấy trọng nãy có con gỗ là mình ừ. đó hả bà ờ cái muốn đó đó thấy nó non thấy, rồi thấy, vậy, thấy, bà thấy ngon chứ bà ở đây chắc ăn ngán luôn rồi sao mở ghé bà quá <laughs> bà với mẹ đứa cháu nó ăn ốc với lại với rau muống với ngán luôn rồi trứng chiên nước tương nước tương con biết làm gì không để vô cái nặng ớt cay cay dạ yeah. Dạ, yeah, chấm coi ăn mấy chén cơm luôn cái ờ, rau muống này bà nói con nghe ăn không có bệnh đâu yeah. Dạ. không có bệnh mà bằng ờ, rau muống mình trồng trồng có cái cái bắn thuốc có cái phân này nọ cho nó giọt rằng đem lên bán đó yeah. Dạ. nó vậy đó con mm muốn này cái nào non nó mới ngắt cái nào không non không chân ngắt đâu ăn mà cái này à, quán cơm á con nó ưa dạ. làm này đồ chua lắm nha dạ hồi trước á bà cũng là bẻ rồi lặt bó bó tăng cho anh ta mà rẻ quá rồi bây giờ thôi lớn bên đây nè bà bên đây nhóc cái chân nè ông dạ. à. nổi quá trời rồi dạ mình có ôm hối cái tháng nào cũng có cho người ta rồi mình mưa đồ rồi mình có nóng tay nóng chân mình không được bẻ cho người ta người ta giận Ôi, bà thấy chứ phải nấu một nồi thuốc nữa cô chú anh chị để uh, gì nè để nhức mỏi đó dạ yeah. rồi ngâm mình chung quy là ngày nào cũng ngày nào cũng vậy không lâu cũng nửa tiếng tiếng đồng hồ chứ ít gì rồi tới đây là hết rồi đó hả ba tư là mình vòng về đó không? là xong rồi à, là... xuống cái không dạ xuống sông cái không thôi về được rồi con trải nghiệm về đủ rồi để con cho bà vô đi <laughs> muốn vô, đi xong vô để muốn, à, trao tiền không. cho bà muốn đi sông cái đây nè gần sạch này rồi quay chỗ đậu phộng đã trồng đó được rồi nhấp luôn nè con nè bữa nay vô mánh rồi em thấy không mưa tại mưa mấy bữa đó dạ. nè ôi à, mà giòn giòn à con ngọc hương thiệt nè con biết ăn cái đó nữa hả dạ không Ú, ở trên lên, cổ cỏ nhóc dạ đi anh đi lên trước đi em ừ. Đấy ơi đi mình đi vô tưởng con muốn ra dẫn con ra còn một nữa. khúc bên đó nữa đó hả ú cái kinh nhỏ này cũng vậy nữa à. nó có chèm chép có ốc đắng mấy trên này không mấy gì có, có khi nào được uh, cua không bà cua, ruộng hả dạ có khi có có khi không con ơi Nhưng đa số là ốc ha đa số là ốc à tháng hạn thì chăm chép à có chăm chép xong đó đó chăm dạ. chép á ký cũng 10 ngàn à dạ chép giá đó đó con ơi thấy ông thấy vô đây vui không <laughs> vui lâu lâu đi vậy cái vui chứ cái... Ghi ngày nào giờ là thấy là cực dữ lắm <laughs> lâu lâu đi lần thì thấy vui đó <laughs> ngày nào cũng đi là khóc luôn á không không nổi đâu nè con thấy không một cục chị nè ba con nè ờ. ừ. đây có cần sách có cần ôm không đang ôm phụ cho Ồ, bà không có sao nó nhẹ ê hả mà có thi ha bắt cái chúng nó nửa thao này đội á ờ ít rồi cứ vậy ông này bữa hổm mới chết nè con vậy đó hả ừ Ê. à nghèo dạ. khổ gì giúp nhau đi phải không con dạ tình nghĩa là hơn con ơi đây là liêm vừa mới uh, ờ, lọc mương rồi <laughs> con hồi về nó ngứa nè nha qua bển uh, nước kìa con này là nó nó nó nó, nó ngứa hán mương này mương ta à, à, ấy đó sâu đây, lắm qua đây rồi tới phiền uh, ờ, tao phóng lại phóng đi đây. này cầm <laughs> Ê, thấy chứ nó cũng đơn giản đây <laughs> nắm tay đi không sao đâu bạn con được hết rồi. ừ được ơi sao và xử lý cồng kềnh lấy cầm gì được không thằng này nó dò dài <laughs> ái gì mày xử lý rồi xong rồi banh cái đích luôn <laughs> đừng đừng lộn mèo ngoài má tao tưởng mày lật ngược lại á lật ngược cắm đầu vô bãi luôn Lá cái vô trọng rửa bên nhà có nước nó sạch <laughs> ông trọng có nước kìa mày thôi mày đừng đứng gần gần nó liêm hồi nữa nó lúng nó liêm trọng lượng mày cả trăm ký lần <laughs> đi thấy cực khổ không mà bà bảy mấy tuổi rồi coi bà đi đó thấy không mạnh dạng rồi đó rồi đêm về mình có nhức mỏi gì không ờ, ờ, bà, bà tư có khi cũng nhức mỏi với bà về mua thuốc uống đó con dạ được tiền mấy con cho đó mua thuốc uống đó à. uống một thang vậy uống được hai ba ngày uống dạ. thì nào nước trắng này thôi mình lớn tuổi rồi mình cứ kèm đi vậy là mình nấu vậy nấu mình xài hai ba lần đó phải không xài chừng nào nước hết á nước như, trắng luôn á hả ừ như nước trà dợp vậy đó mới dạ. nghỉ <laughs> bà rửa con muốn cho sạch để cho con đem về với ờ, ốc này rửa cho sạch trời ơi thôi để bà bán đi thôi có gì đâu trời xuống đây rồi cho con đem về <laughs> ừ. Liêm ơi con vô trong này con rửa mình đi ừ để rửa cái à, này mình rửa tay rửa chân cái nha đây nè rửa đi vô đây rửa đi con tại nước này mình còn xài chung với người ta đó vô rửa đi con ba mở nước nè